Hello, Good Evening, everyone. Hello, guys. Good evening, teacher. Hello, Good everyone. evening. Good evening. Thank you. Good evening. Hello, teacher. Hello, guys. Nice to see you today. It's the first day of the week. The first day of the week, right? Yes. Hello. Hello, teacher. Let's play teacher. Let's see what you guys text me. Hello. Yeah. Hello, guys. Hello, guys. Nice to see you today. Uh, I, I, I heard that someone asked me about the game, right? I will talk about the game later. Okay, wait for you for your friends. Wait for your friends. Let's wait for your friends. Yes. lúc hôm uh, ờ, như là lúc lúc tuổi là cô bắt con chơi cái trò chơi khó nhất Hello, miss. con không có biết viết là bằng à, viết bằng bút chì thật hay là viết bằng cái gì đúng cô ah you write by you type the uh, the letters you type con viết uh, con đánh máy bình thường á cái đấy là đánh máy á nhưng mà trò đấy mình không chơi được nữa đâu cái ừ, đấy là con bài tập hôm trước là gì à, à? thật ra cô cũng không biết nội dung của iPad không rồi Đúng không dùng, rồi dùng iPad thì uh, mình có đánh máy bằng Word giống như con xài Word đó thì con đánh máy vào Thật ra cô cũng không rõ dùng iPad thì mình có đánh máy được không hmm. I don't know about that thường thì các bạn hay xài laptop mom thì vào cái trang đấy mấy bạn sẽ được đánh máy à. So guys, but you cannot play that game. Hello teacher. Hello. Hello. Good evening, teacher. Good evening, guys. We cannot play that game anymore because some of the friends, uh, they don't follow the rules, right? They delete all of the answers. So it's really hard to play that game again. Mình chơi trò đá chắc là không được rồi, rất là khó bởi vì các bạn xóa, nhiều bạn xóa hết đáp án đi rồi thì mình không thể nào mình chơi được hết. Một bạn xóa dạ, cũng dạ. là đã không chơi được rồi, nói chi là nhiều bạn xóa. Cho nên là game đấy là mình không phù hợp với lớp của mình. Okay, we cannot play that game. Wait for your friends a little bit more, maybe two more minutes, okay? Mm -hmm. Hello, teacher. Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Maybe we can only play um, um mm, uh, bucket or quizzes. Hi, guys. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Let's wait for your friends a little bit more, okay? Like bucket. Con thích con con thấy hơn cô con thấy hơn Yeah, for some, some like Phuket and some like quizzes, right? Mm. Some like Phuket, some like quizzes. Yes. Teacher. Yes. Nhóm lớp. Nhóm lớp. Hello. Hello guys. Yeah, we're gonna play Phuket today. Phuket, not Phuket. Phuket. B L O O. B L double O. Yeah, Phuket. Yeah, we're gonna play Phuket today. Just like book, but we say Phuket. Phuket because B L. Thế cái này. Nhưng mà nó phải có mắt con Mm, mm, yes, mm, yes. what you say? Hello, nice to see you today. Okay, let me say something. Wait. Cái này không được. Cô dùng cái này không được. Ừ, nốt này đi. Okay. Okay, guys. Now, uh, like I said before, today we're gonna play Plicket, right? But we're gonna play both. Hôm nay thì mình chắc là cô sẽ cho các bạn chơi hai trò luôn đó, Plicket and Quizzes. We're gonna learn a little bit, maybe the, the first 25 or 30 minutes. Then we're gonna play Plucket. If we still have time, we're gonna play quizzes, okay? But today we're gonna play about a different topic. You guys know what day is it this weekend? Do you guys remember? I think you guys all know, right? What day is it this weekend? Tell me, what holiday is it this weekend? I think you guys know, right? What day is it this weekend? You guys know? You guys know this? Yeah, good job, Harry. Yeah, Halloween. But you have Halloween, you guys, H A double L, Halloween, H A double L, not H A L. Halloween. Hack? Yeah, thật ra mấy cái đấy là các bạn hỏi cô cách chơi như thế nào là chắc cô không biết đâu có thể là cô cho các bạn chơi hai lần quá tại vì cô cũng chưa có coi cách chơi cô chưa có bấm vào chơi thử á cho nên là lát lát nữa nó mấy, mấy bạn coi thử coi là trên màn hình của cô nó có chỉ cách nếu mà nó có chỉ cách thì cô sẽ dịch ra cho mấy bạn hiểu còn nếu mà các bạn chơi thử nếu mà mình chơi mà mình chưa biết cách chơi ấy, thì à, mình chơi lần đầu cô sẽ nhờ một bạn nào đấy mà biết cách chơi rồi ví dụ cô hay nhờ cô hay nhờ bạn nào đó uh-huh. là bạn biết cách chơi bạn được hạng nhất đúng không Yeah, good job, Yang. Yes, H A double L. Well done. H A double L O W double E rồi tới N. À, hôm nay thì mình vẫn còn cô nhớ là còn hai chế độ đúng không cô nhớ là còn hai chế mọi người biết tại sao cô không cho mọi người chơi cái hát không tại vì cô bấm thử một lần rồi mà nó cái màu của nó nó, nó bị ờ, xấu lắm nó không thấy rõ nhưng mà chắc là vẫn chơi được chắc là vẫn chơi được có gì cô cho các bạn chơi thử cái chế độ đấy hôm trước cô bấm thử thì cái màu nó hơi hơi xấu cái màu nó khó thấy lắm nhưng mà các bạn ráng thấy nó giống như là cái màn hình của hacker đó cho nên là cái màu nó rất là mắc cười cái độ nó rất là mắc cười but we gonna learn first okay we'll learn first mm -hmm. learn first then play later maybe for the first 20 okay hôm nay mình không có học quá nhiều nhiều đâu chủ yếu là cô sửa cho các bạn uh, câu còn lại hôm hôm trước là oh six right we have uh, we have already do from them we have already did from number one to number four now we're gonna do from number five to ten okay yes song ang please do number six for me oh no no sorry number five number five sorry number five you read the it sentence is, first mm, yeah it, it is, is very easy for birds and snakes to see right tree from good job true or false true or false false False. Okay. Is it false? Yes, it's false. Why? Okay. Tell me which sentence. Con tìm ra được cái câu nào mà con nó chống lại mà con biết là false. Which sentence? You read out loud the sentence in the reading. The birds mm. Mm-hmm. and snipes that eat gray tree frogs. Ah. Them mm -hmm. Okay. The back of the tree. Okay. Okay. I can see như vậy là an chọn cho cô câu này đúng không um, the the birds and snakes that eat nào, những cái con chim với lại con rắn mà ăn cái con này á, thì nó không thể can't can't see không thể thấy chúng à, bởi vì nó nó giống như là cái bird vậy đó cho nên là không thể thấy được thành ra ở đây mà nó ghi là dễ it isn't difficult oh, ờ, sorry it is it is easy có nghĩa là dễ dễ thấy thì chắc chắn là không có dễ thấy rồi đó à, bởi vì người ta ghi là can see mà đúng không Good job and well done. Okay, one more friend. Hannam, please do number six for me. À, dạ, yeah, quay, quay, quay. À, Gia Huy giúp cô là con không bấm vào cái cái nút uh, request nha. Gia Huy đừng bấm vào cái nút đấy nữa nha. Okay, Nam read number six. The polar bears use camouflage, camouflage, camouflage to protect themselves. Yeah, dạ. True or false? Mm, I think it's false. False. Okay, let me see. Ở đây thì ra cô quên điền đáp án. Cái này là câu cô tự bị thêm cho là cô quên điền đáp án ở đây rồi. Is it true or false? Can you guys write the answer? It's false. Yeah, good job. False. Good job. Polar bears thì thực ra ở đây con thấy nó không hề nói gì về cái việc protect themselves hết đúng không? Nó không có protect, nó không có cần phải protect, nó không nói gì hết, nó chỉ nói là à, nó sống trong cái môi trường đấy thì cái lông của nó cũng màu trắng thôi chứ nó không hề nói về cái việc gì mà nó phải bảo vệ bản thân nó ok good job well done uh, do number seven for me ok à, à, nam làm cho cô đâu có bảy luôn number seven it isn't difficult to see polar bear in the snow ok again it isn't difficult difficult difficult ah đúng rồi ok true or false nam true or false theo con là true hay false này it isn't difficult. true true it isn't difficult I don't think it's true à it's true it's not true it's not true so it's false Yeah, it's false. You know why? Ở đây nè, anh thấy you read, uh, you read the last sentence of the paragraph. Bây giờ Nam đọc cho cô câu cuối cùng của cái đoạn về polar bears nè. The last It's sentence. not easy to see a polar bear in the snow. À, không có dễ, không có dễ để mà thấy được easy là dễ. Thì ở đây cô dùng cái từ trái nghĩa là difficult là khó không có khó có nghĩa là nó dễ đúng không ở đây không có khó có nghĩa là nó dễ nhưng mà rõ ràng trong bài người ta lại nói là không dễ not easy à, cho nên là câu này phải là false nam hiểu không you understand ở đây mình có cái chữ difficult nghĩa là khó đó thì hay gì người ta nói là nó khó nó khó nhìn thấy thì mình mới true được còn ở đây nó lại ghi là không khó isn't difficult nghĩa là không khó cho nên là câu này con phải chọn là false thực ra là nó khó mà bởi vì người ta ghi nè not easy không có dễ mà thấy được mấy con gấu bắt cực đâu ừ, good job well done Now someone will do number eight for me. Uh, okay, Zhang. Zhang. Okay, Hang Zhang, please. Number eight. You do number eight and nine, okay? Number eight and nine. Okay. Number eight. The stonefish can sting the fish to death. Yeah, okay. It's true. True, yes. Good job. Where can you find? Can you read uh, that sentence for your friends? Read out loud the sentence. If they touch the stonefish by mistake, it stings them to death and eats them. Đúng rồi, good job. Nếu mà những cái con cá khác á, nó lỡ đụng vào cái con stonefish, lỡ là by mistake nè, thì nó sẽ chích chích con cái con đấy đến chết. Như vậy mình thấy ở đây nó phù hợp. Number 8, đúng rồi. Number 9, can you read number 9? Okay, if the other fish touch the stonefish, by mistake, they might die Mm-hmm. True or false? True again. True. Yes. Well done. Good job, Sang. Yes. Good job. Okay. I will explain to you guys why true. If the other fish, nếu mà những cái con cá khác mà touch là đụng vào cái con stonefish lỡ đó, lỡ đụng đó như cô nói là by mistake, nó có chúng có thể chết, they might die, có thể chết đúng không? Bởi vì người ta có thể nói này, ở đây tại sao mình biết là có thể chết? Bởi vì chúng ở đây người ta ghi là it stings them to death and eats them nó cái con stonefish á, nó sẽ ăn nó sẽ chích những cái con cá và nó ăn ăn tụi nó thì ở đây dùng cái chữ might à, có thể chết bởi mình đâu biết rõ là tất cả có thể chết hết đâu mình đâu có rõ là tất cả đều chết hay không đâu mình chỉ có thể nói là might die thì die có nghĩa là chết bởi vì bị ăn thịt có nghĩa là đồng nghĩa với nó mất đúng không nó chết đi ừ, tại vì nó bị ăn thịt mất tiêu rồi it's them ok now the last one number number 10 ok à, cô mời uh, Fungan, please. Fungan, read number 10 for me. Chameleon. Okay, again. Cái này không phải là âm chờ mà con phải đọc cô là âm khờ. Chameleons. Chameleons. Cannot change the colors into brown. True or false, Phương True or false? It's false. False. Okay, where can you find the evidence? Where's the information? Phương Anh tìm được câu nào mà con biết đây là false. False là đúng rồi đó. On a brown ball, it can be brown. Đúng rồi, ở trên một cái hòn đá màu nâu nó có thể là màu nâu, nó có thể trở thành màu nâu. It can be brown. Good job. Bởi vì ờ, có nghĩa là nó đổi được thành màu màu màu nâu đúng không? Cho nên câu này nó ghi là chameleons, những cái con tắc kè bông á, tắc kè hoa đó, nó không thể đổi màu thành màu nâu là sai, bởi vì nó có thể mà cứ đứng trên hòn đá màu nâu là nó biến thành màu nâu à. Okay, good job. Well done, guys. Well done. Good job. Now we're gonna do this one. Okay, so we have some questions right here. Now, uh, I will let you guys ask and answer with your partner. I will invite some pairs, okay? Now let's invite cô mời Hoài Anh nè, Hoài Anh. Vũ Nguyễn Hoài Anh. Okay, you will ask number one with um, Ngọc Minh, okay? Khúc Ngọc Minh. Okay, guys, uh, one will ask number one. Number one. Can you ask uh, where's her? Bạn đi đâu mất tiêu rồi. Ok, let's invite someone else. Nếu mà hai bạn không bạn nào mở micro thì cô sẽ mời bạn khác nha. Ok, let's invite. Cô mời Minh Phương, Nguyễn Minh Phương. Can you turn on your micro? Yeah, okay, thank you so yeah. much uh, Minh Phương and one more Minh Phương and okay Mai Trang please uh, Minh Phương will ask first then Mai Trang will answer okay bây giờ các bạn à, hỏi hai câu đầu tiên đó. bây giờ uh, Phương hỏi Trang hai câu đầu tiên trước tiên Do you have a pet? What kind? I what kind? I okay, yes, what? you can answer. I don't have a pet. À ok, nếu mà Trang không có thì mình sẽ hỏi qua câu thứ hai đâu. Bây giờ Phương hỏi Trang câu thứ hai nè. If not, nếu mà không có, if not. If not, what kind of pet do you want to have? Good job. I want to have a pet. Which one? Uh, I, want, I want to have a cat. Ah, you want to have a cat. Okay, you can ask your parents. Uh -huh. Try to ask them, can we raise a cat? Mm -hmm. Good job. Okay, now you ask your friend. You ask your friend. Number two or number three? Annie, con hỏi câu hai, câu ba đều được. Bây giờ Trang chọn và Trang hỏi câu nào cũng được hết. Ask your friend food, okay? Yeah. Which do you like better, cat or dog? Why? It's dog. Yeah, you like because dogs? Mm -hmm. Why? Because they are very cute. Yeah, you uh you really like dogs because they are cute. Do you have a pet, Fung? Do you have a pet? Yes. You have a dog too? You have a dog? Yes. Wow, what's the name of the dog? What its name? Make. Ah, okay, very cute. What color is the dog? What color? Black. Black. Mm -hmm. Yeah, black dog. And is it uh, is it big or just small? Is it a big dog or a small dog? A big dog. Ah, a big dog. I can imagine that dog in my head. Yeah, thank you Phương so much. Thank you. Now two more. Well, one more pair. Uh, cô mời Tuấn Phương and Yan Lu, please. Ok, now các bạn được quyền hỏi câu gì cũng được nha. Bây giờ Phương will ask first, Tuấn Phương will ask first, Danh Lưu will ask later. Ok, wait, Phương đợi cô một xíu, bạn uh, Lưu chưa có mở micro được. Wait, wait, wait. Can you turn on your mic? Ok, good job. Now Phương will ask first. Con hỏi câu nào cũng được. Annie, ok. Hỏi trong ba cái câu này à? Yes, yeah, you ask one of the three. One of the three. Yes. Ừ. của cô ơi nhưng mà nó đã còn do you have a pet thì mình có ừ, hỏi cả câu đấy hay là mình hỏi cả cái dòng này vậy con hỏi cả cái dòng luôn ấy con hỏi cả dòng ấy tại vì nếu bạn có thì con mới hỏi là loại nào còn nếu bạn không có con mới hỏi qua ý sau con hiểu không nó có hai ý if not nghĩa ừ. là nếu bạn không có thì ờ, phương nghe trước coi là bạn có pet hay không ok nếu mà bạn không có pet thì mình mới hỏi tiếp câu thứ hai phương hiểu chưa you understand ok, okay. Ok, what about you, Lưu? Can you turn on your mic? Hồi nãy cô thấy uh, Lưu mở mở micro được rồi mà. Bây giờ bạn lại tắt rồi cô ạ. Rồi, bây bạn hello, hello. Phương có nghe thấy bạn không? Tại vì hình như bên cô no, lắm. No, I don't listen. You say you don't, I cannot hear. Mình không, mình không có dùng listen được. Listen là lắng nghe. Còn con mà cô hỏi con có nghe thấy không á thì con sẽ dùng I cannot hear. I cannot hear him, for example. Mm what's wrong hay can cô nghĩ là hình như bên của lưu hình như bị lắc không ta phương đợi xíu nha hello ờ, lưu can you answer lưu con con nói được chưa yes yes Okay, okay, Phương, yes, ask your friends. Okay, Phương ạ, à, hỏi bạn đi. Ask your friends. Bạn con nào liên quan? Do you have a pet? What kind? Ok, hai câu đó đi chung á Phương. Do you have a pet? What kind? OK. Do you have a pet? What kind? Ok, bạn hỏi câu số 1 đó Lưu. Number one. Do you have a pet? What kind? I don't have. Pet. À, bạn không có nè. Bây giờ Phương hỏi tiếp nè, bạn không có nè. Um, have not What kind of pet do you do want you want have? đúng rồi want to have yeah what kind of pet do you want to have nếu mà con không có đúng không uh, giờ con muốn anh à, ví dụ con mà muốn nuôi con muốn nuôi thì con muốn nuôi con nào nếu mà con muốn có pet it's dog it's a dog yeah can you explain why can you explain why Lưu có giải thích được tại sao Lưu thích dog không? Okay, turn on your sound again, please. Khi nào mà cô nói các bạn xong ấy, các bạn hãy tắt mic nha. Mình ờ, mình mình đợi ờ, cô nói xong thì cô các bạn hãy tắt mic. Okay. Bây giờ mà Lưu vẫn còn phải hỏi ngược lại bạn mà. You still have to ask your friends again. Can you turn on your mic? à, nếu mà lưu không mở micro được cô mời bạn khác nha Can you turn on your mic như lưu mở được rồi đúng không uh... you ask your friends ok bây giờ lưu hỏi bạn đi hỏi lại phương đi Do you think a a snake dog is a good pet? Ah, you asked about a dog. Okay, yeah, dạ, it's okay. Mm -hmm. Phương, do you think? Why on? Um, oh, you turn off your mic. Okay. Do you think a dog? Do you think a dog is a good pet? Bạn hỏi là con có nghĩ con chó là một con thú cưng tốt không? Một thú cưng dễ thương không? Good pet? Hmm. No. You don't like a why? Why? Why not? I like puppy, not dog. Ah, you like puppies? You mean puppies? Yeah, yeah, little dogs, right? You like little dogs. Big dogs? Are you afraid of big dogs? Are you afraid? Yeah, I like big dogs. Yeah, big dogs are very scary, right? They can bark really loudly. Yes, đúng rồi. Good job Phương. À, như vậy là Phương nói là Phương chỉ thích puppies thôi, có nghĩa là chó con thôi chứ bạn không thích mấy con chó yeah. bình chó right. bự. Yeah, big dog, right? con chó to quá cô cũng sợ mấy con chó to lắm very scared I very scared thì cảm giác nó rất là dữ yeah yeah they look very aggressive and angry right they can bark loudly với lại nó sủa to nữa mấy con chó to nó sủa cái tiếng nó gầm gừ rất là to cô cũng sợ lắm I'm very scared of big dogs too okay good job thank you now one more cô mời um, are you Phúc Nguyên Phúc Nguyên We have another Phúc Nguyên in our class. Hmm? Cô mời bạn Phúc Nguyên với cái tên là Phúc Nguyên. Can you turn on your mic? Okay, hello Phúc Nguyên, hello. I cannot hear you. Sao Phúc Nguyên nói mà cô không nghe thấy tiếng của Phúc Nguyên? Phúc Nguyên mở tiếng mà cô không nghe thấy. I cannot hear you. Hình như bên micro của con không nhận ra được cái tiếng á cô thấy Phúc Nguyên mở tiếng rồi nhưng mà cô không nghe được cô không nghe được con ờ, nói gì hết trơn á vì nó không thu tiếng của Phúc Nguyên say again say again Phúc Nguyên thử nói lại cho cô xem coi là cô có nghe tiếng không no ờ. ah yes okay good job now Phúc Nguyên wait Phúc Nguyên đừng tắt tiếng nha uh, Hoài Nam please Hoài Nam Okay, Phúc nguyên Do you... ask first. Okay, Phúc Nguyên ask first. Câu câu nào cũng được. Phúc Nguyên hỏi trước nha. Quậy quậy, cô mở tiếng lại cho Phúc Nguyên nè. Nguyên ấn vào cái nút unmute màu xanh đó con thấy chưa con ấn vào đi ok ask your friends con hỏi bạn đi ask your friends Đi còn mình ta nhận này Phúc Nguyên hỏi bạn đi câu câu nào cũng được. 1 2 3. Ba đi ra luôn con ra Again, louder, louder. Phúc Nguyên tiếng của con nó không thu được, con nói to lên gần với cái micro, gần với cái máy tính lên nó mới ra cái tiếng của con ok rồi phúc nguyên hỏi lại nè Oh no, I cannot hear you. I'm sorry. Cô không nghe được Phúc Nguyên nói. Hoài Nam có nghe được bạn không? Nam có nghe được bạn không? Dạ không. À, cô cũng không nghe được. Bên Phúc Nguyên uh, hình như cái micro nó không Hello, Ok, again. Ask your friend please. Con hỏi bạn đi. Ah, do you think is a good pet? Ah, why or why not? Okay, Nam, can you answer question three? Do you think a snake is a good pet? Why or why not? No. Yeah, you don't think snake is a good pet. Why? Why? Tell me why. No. But why? Because mm-hmm. because because uh be because yes it, it is dangerous. Ah ah it's dangerous again because the snake is dangerous. One more time. It's dangerous. Good job. It's dangerous. Yes, well done, ma'am. Your job. Right. Dangerous. Good job. Well done. okay. You ask your friend. You ask your friend Nam. Nam hỏi lại Nguyên nè. You ask your friend any question in number form number 1 to 3. Nó hỏi bạn câu nào cũng được. Uh, do you have a pet? Nguyên, do you have a pet? Your friend asked you. No, à, bạn không có rồi. Bây giờ Nam hỏi câu thứ hai đó. If not, Nam hỏi qua cái vế hai. If, if, if, if not, What kind of pets do you want to have? Good job, Nam. Well done. Okay, if not thì con không có nè. What kind of pet? A dog. Why? Why? No? Yeah, you like dogs. A lot of you guys like dogs, right? Do you like cats? Do you like cats? You like cat too, but you like dog better, right? That you like dog more than cats? Mm -hmm. Because pretty. Yes, again, again. Because what? Because what? Because uh, Dixie. Again, what do you mean? Uh mm-hmm. -huh. Ý của Nguyên là gì đâu? Nguyên thường nói tiếng Việt cho con nghe xem Dễ thương. À, cute, right? Cute. It's cute. ah the dog is cute. Dễ thương mình hay có cái từ là cute nè. Cute cute hoặc là tụi con dùng adorable cũng được adorable nghĩa là đáng yêu á đáng yêu nhưng mà thường cute thì là dễ thương á um, adorable là đáng yêu ok good job thank you guys so much good job guys well done you guys can practice more at home okay you guys can practice more các bạn có thể ờ, về và các bạn tập thêm những cái cách trả lời câu hỏi này uh ừ -huh. ở đây thì thấy cô thấy đa phần các bạn hỏi câu one, 3 nhiều đúng không? Okay, who can answer number two for me? Which do you like better, cats or dogs? So if you answer this question, you should say, why do you like cats more than dogs? Okay, and the opposite. Okay, now you quickly. Which do you like better, dogs or cats? I like dogs yeah, because like dogs, dogs yeah. are strong. Ah, dogs are strong. You don't think cats are strong? You don't think cats are strong? No. Mm, but they can scratch scratch you. It can scratch scratch you. You know scratch? A cat can scratch you. Okay. Con mèo nó cào rất là đau đúng không? Nên tuy là nó không mạnh, ví, ví dụ như nó không mạnh về mấy cái cắn cái kiểu đi, nhưng mà nó cào rất là đau. Cô thấy bạn nào mà mua mèo á, cho mèo tắm á, thường là bị cào rất là đau đúng không? Ừ, a lot of scratches on your hands. Okay, good job guys. Well done. Thank you guys so much for answering the questions. Now, we have one more. Uh, so today we're gonna learn about this one. So this is a short reading. Đây là một cái bài đọc ngắn, a short reading. Như vậy trong một cái bài đọc thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái như sau. The title, title, title, my favorite pet. This is the author. Đây là tác giả nè, Aaron Michaels. This is the author of the reading and this is the title. Tiêu đề, cái tựa đề của cái bài đọc của con giống như hồi ví dụ cái bài này của mình làm nè, bài này nó cũng có title nè, animals hide and seek right như vậy là cái bài nào nó cũng sẽ có một cái tựa đề bài đọc lúc nào nó cũng phải có tựa đề nói về cái nội dung của cái của cái bài đọc đấy my favorite pet à thú nuôi yêu thích của tôi my favorite pet ok và ở đây mình sẽ học thêm một cái dạng cái nữa là topic sentence what is a topic sentence a topic sentence tells the main idea of a paragraph cái topic sentence nó sẽ nói được ra cái main idea là cái ý chính của cái đoạn văn đó à, ví dụ như là đây là cái cái câu đầu tiên nè câu này là cái câu chính của cái topic sentence cái cái này cái câu topic sentence nè thường thì topic sentence nó hay nằm ở đầu đoạn đoạn văn khi tụi con học văn ở tiếng việt cũng vậy tụi con phải có cái câu ví dụ làm văn nghị luận xã hội đó thì tụi con sẽ có một cái câu ờ, đầu tiên để nói về cái để để gom lại để ý của con là muốn nói gì trong cái đoạn đó cái đoạn đó mình nói về cái vấn đề gì thì câu đầu tiên mình sẽ hay có cái câu um, câu topic sentence ví dụ như câu này my favorite pet is my snack Cornwall con vật à, thú nuôi yêu thích của tôi chính là con rắn của tôi đó Cornwall như vậy mình nghe câu này mình biết à bạn đang nói về cái gì con rắn mà bạn đã nuôi mình nghe một cái là mình biết liền là cái nội dung bài này sẽ nói về con rắn mà cái bạn này nuôi và nó cũng có cái tên là Cornwall đó thì câu topic sentence nó lúc nào cũng sẽ giúp cho người đọc để làm gì tụi con nghe được cái chủ đề của cái đoạn văn đấy giống như những cái này cũng vậy cô ví dụ bài này nè À, bài này mình có câu đầu tiên nè. Many animals blend in with their surroundings. Như vậy con nghe là rất là nhiều loài vật có thể trà trộn gọi là trà trộn ngụy trang ở xung quanh thì mình nghe là mình biết à bài này nói về cái việc gọi là ngụy trang nè ngụy trang cái việc mà những cái con động vật có thể trà trộn vào trong những cái uh, môi trường xung quanh của nó ví dụ như lá cây nước biển như thế nào đó nó làm sao để nó biến đổi được nó trùng cái màu với là cái nơi nó ở đó đó thì cái đấy nó gọi là topic sentence uh à -huh rồi bây giờ thì cái này là mình cô sẽ cho các bạn làm thêm cái này rồi mình chơi game mình chỉ cần đọc cho cô cái này thì cô chỉ uh, cho các bạn uh, cho các bạn biết được topic sentence là gì để mà khi kiểu con viết văn cũng vậy trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì luôn nên có cái topic sentence ở đầu câu gom lại cái ý nào mà tụi con nói về cái bài văn đó ok bây giờ cô mời một bạn cô mời Tường Vi Nguyễn Ngọc Tường Vi read this paragraph for me bây giờ Tường Vi chỉ còn đọc cho các bạn nghe cái đoạn này cho cô này read this paragraph for your friends Đọc hết bài luôn hả cô? Yes, you read the whole paragraph. My favorite pet is snake. Is my snake. Cornwall. Cornwall. Yeah. Cornwall. He is a corn snake. Mm -hmm. He mm-hmm. is um 15 centimeters. Centimeter. Right. 20 inches. 20 inches. 20 inches long. And he is reddish. Reddish brown with black spots. Good job. He, I, I feed him uh, one small mouse every week. Good job. He eats very slowly. He is friendly. Good job. He does not bite people. Come on. I like to hold him. Some people don't like snakes, but snakes can make good pets. Well done, Tường Vi. Good job. Well done. Đúng rồi. Thank you are you, a very teacher. good person. Thank you so much. Okay, let me explain about this one. This one is actually really easy. Ở đây thì mình có centimeters, yeah. Ừ. inches thì các bạn không cần để ý đâu. Thực ra các con không cần để ý inches đâu, nó là cái hồi nãy cô có nói đó, inches, một inch là bằng 0,45 cm thì sao đó hay là 1,45 gì đó cô quên mất tiêu rồi thì cái này là cái chỉ ờ, chỉ số đo về cái ở, ờ, ở nước ngoài người ta hay đo về cái chỉ số này còn mình có centimeters là các bạn nghe các bạn biết đó cm cm của mình đó đó thì mình có trong tiếng Anh đầy đủ của nó là centimeters thì 50 cm đó là số nhiều nên con phải có s nè 20 m dài à, dài 20 cm 50 cm I'm sorry reddish brown đó kiểu màu nâu màu nâu màu nâu nhưng mà kiểu nó hơi ửng ửng đỏ đó cái màu reddish brown with black spots spots guys know spots mình có hai cái từ mà tụi con hay có ví dụ như spots spots spots spots spots spot còn cái là stripes nè cái này các bạn gọi là stripes nè cái này các bạn cũng hay gặp lắm á stripes you can see the stripes on the tiger's body right on the tiger body uh -huh. stripes you can see the spots on the leopard You guys remember leopard or cheetah? Leopard. Leopard, right? So you can see the stripes on the tiger's body and you can see the lep uh, the spots on the leopard's body. Tụi con sẽ thấy được cái stripes là cái sọc, những cái sọc như vậy nè. Zebras cũng có này đó, những cái sọc, những cái vằn như vậy đó. Tụi con gọi là stripes. Còn uh, cái uh, cái spots là nó gọi là cái đốm, cái đốm đốm đốm đốm á. Mình có cái chữ stripes thì cô viết lại. À, stripe. Stripe số ít nè, stripe còn spot có nghĩa là những cái đốm ok I feed him feed feed là cho ăn ví dụ như I feed the baby là mình cho em bé ăn thì ở đây him ở đây ý là con rắn đó I feed him one small mouse you guys know mouse con chuột con chuột nhỏ đó ha, à, con chuột nhỏ như vậy là con rắn này là mỗi tuần nó sẽ ăn một con chuột ok he eats a mouse a small mouse every week và very slowly con rắn thì thường tụi con thấy nó tiêu hóa nó ăn rất là chậm nhưng mà ở đây bạn có nói là gì he's friendly thật ra là nó rất là thân thiện và nó không có gì bite bite bite là cắn it doesn't à he does not bite people con rắn này nó không có cắn người ok và bạn rất là thích hold hold là giữ con rắn á, cầm con rắn ở trong lòng bàn tay đó rất là nhiều người không thích rắn but nhưng mà sao bạn giải thích snake can make good pets snake cũng có thể trở thành những cái con uh, những cái con ờ, uh, nuôi rất là tốt ờ, rất là dễ thương chứ nó không đáng sợ như mọi người nghĩ đó ok good job guys thì đấy là một cái bạn văn nhỏ để tụi con thấy là gì cái topic sentence là cái câu chủ đề đó thì nó thường là nằm ở đầu đoạn văn và nó sẽ bao gồm nó sẽ nó, nói ra được cái nội dung chính của đoạn văn đó thì nội dung chính ở đây là bạn nuôi con rắn nè tên là Cornwall ok now it's 8:30 I know you guys really uh, you guys are ready to play games right You guys all ready to play games today? So we're gonna play pluck it first, then we're gonna play um we're gonna play pluck it first, then we're gonna play another quiz if we still have time. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ chơi cái đấy. Let's play that um the crypto hack. Okay. Mình sẽ chơi cái hack này thử. Cái hack này rất là khó thấy nha mọi người, cái chữ của nó nó giống như vậy nè. Can you guys see my screen? Mọi người thấy màn hình của cô không? Can you guys see my screen? các bạn nhìn thấy màn hình của cô không ok ok cô thấy thủy gật đầu rồi yes ok như vậy hôm nay mình sẽ chơi cái Puget này nó không phải là về animals nữa mình sẽ cố gắng hôm nay mình kết thúc cái bài animals bài animals của mình coi như hôm nay là kết thúc được rồi đó ok hôm sau mình học chủ đề mới và bởi vì is is Halloween coming soon right Halloween is in this weekend at the end of the week yeah Halloween very scary right I like Halloween there are a lot of uh, characters in Halloween So you guys gonna learn about Halloween through this game. À, mình sẽ chơi bằng cái crypto này thì cô đọc thử nha. Answers questions to mine crypto and hack others. Nói chung là mình sẽ được hack bạn khác bằng cách cướp cái gì đó. À thì bây giờ cô cũng không rõ cách chơi. Nếu mình chơi lần đầu tiên mà mình thấy khó chơi á, thì cô cho các bạn chơi lại. Cô sẽ nhờ một bạn nào đấy mà bạn chơi được điểm cao bạn giải thích lại cho các bạn dùm cô nha. Ok. Remember, Phuket only allowed 60 francs. Let's play for five minutes, okay? Five minutes only. Mình chơi thử lần đầu tiên là mình chơi 5 phút thôi nha. Có instruction nè, okay? Time là 5 minutes. Oh, no, no, no, not 30. 5 minutes, okay. Allow instruction nè. Okay, I think I can host now. Cô tắt, cô tắt cái gì vậy ta? Okay, wait guys, wait. Ready, guys? I will copy the link. Okay, I'll copy the link in the chat box. Okay, try to join. Try to join now. Let me wait. Hmm, everyone. Okay, guys, the link is uh, in the chat box now. cô phải cô phải phá chat cô quên mất cô quên khá sớm Twenty six, twenty seven. Good job, guys. One players already các bạn cũng đã biết cách chơi rồi đúng không với lại các bạn cũng biết là nếu mà mạng mình bị yếu quá thì mình sẽ bị out ra đúng không đôi khi mình sẽ bị out ra đó hồi nãy cô còn tưởng là không chơi bút dịch được tại vì hồi nãy cô um, lúc mà cô trước khi vào giờ học cô phải bấm sẵn cái trang web đúng không đó thì cô bấm vào mà không được nó không cho cô bấm vào cái cô tưởng là mình không chơi được cái cô phải kiếm cái chủ đề Halloween ở trên quizzes này tụi con thấy không đó cô phải kiếm sẵn hai cái để đề phòng nhưng mà hên quá lần giờ vô thì cô bấm được rồi cho nên là bây giờ mình mới được chơi pocket ok 51 players wait for about two more minutes ok two more minutes bạn nào mà mình vẫn đang có vấn đề thì các bạn cố gắng lên nha các bạn cố lên nha cái này thì các bạn cũng ờ, hơi các bạn mà hỏi cô là con không vào được cô cũng không biết tại sao nữa I don't know why chỉ có mạng mình đó mạng mình yếu thì tụi mình vào không được Okay, let me turn on the music. I don't know how to change the music. Can I change the music? 52. Thường tới đây đó bị bị đứng lại đúng không? Các bạn cứ bấm vào cái link. Không biết là các bạn nào mới bị out ra không ta? Nếu mà các bạn bị out ra thì cứ bấm lại cái link tôi gửi lại này. Tôi gửi lại cái link nha. I send you guys the link again. Yeah, 50, 55 already. A link again. Bạn nào mà không nhìn thấy link thì cô vừa mới gửi lại nha. I just send you guys the link. Remember the topic is about Halloween, okay? Halloween. There are about 30 or 40 questions. I don't remember. 57 already. Three more. Three more players, please còn hai slot thôi bạn nào chưa vào one more slot slot cuối cùng một slot cuối cùng mọi người ơi một slot cuối cùng oh 58 again two slots hai slot nữa hai slot nữa I'm about to start cô sắp bắt đầu rồi nha mọi người one more minute okay 60 good job start start now It's 60 now, so I can start. Choose a password. Các bạn chọn cho cô một cái mật khẩu. Cô đang giải thích nè trả lời câu hỏi nè chọn mật khẩu xong rồi mình phải trả lời câu hỏi my crypto crypto là hình như mấy cái mã đó xong rồi các bạn sẽ hack hack hack uh, người chơi khác bằng cách guess đoán cái mật khẩu của người chơi khác người nào có nhiều crypto nhất sau 5 phút thì sẽ thắng ok đó cái đó là cái ờ, cái gợi ý của người ta đó rồi các bạn nào mà đang nhìn màn hình của cô thì quay lại được rồi nha quay lại với cái web hồi nãy cô gửi các bạn đó các bạn quay lại nha nó rất là cái màu của nó rất là khó thấy các bạn chịu khó nha mình chơi cái cái cái trò này cái màu nó làm theo kiểu là giống như là màn hình code màn hình à, của mấy người à, à, hacker đó cho nên là cái màu nó rất là khó thấy các bạn để ý giúp cô nha các bạn gán nhìn dùm cô nhé Ok, cô thấy có Harry với Bảo Hà nè. Harry ở đây mới có Harry với Bảo. À ok, các bạn lên rồi nè. Danh Lưu you are the first. Hoàng Giang, Hoàng Giang kế bên. Harry cũng 50 điểm tổng điểm nha. Lưu với Giang với Harry nè. Ok, Harry là 100 điểm rồi đó. 100 uh, 100 Bitcoin nè. ví dụ là bạn nào mới stole đó ví dụ Khánh Nam vừa mới stole 59 crypto from Thanh Ngân nè đó các bạn stole được các bạn cướp được đó remember you only have three more uh, three seconds and three minutes and 40 seconds Đức Tiến đang đứng đầu nha now um, Đức Tiến still Đức Tiến các bạn cố lên nha cô thông báo là đức tiến đang bỏ xa hạng nhì đó đức tiến bỏ xa gấp 10 lần lần đó ok đức tiến đang bỏ xa tới 10 lần lần các bạn phải trả lời đúng với lại nhanh đúng không liên tục nữa đúng không giống như hôm trước là bạn có nói đó đức tiến là 1380 rồi hạng nhì là danh lưu là mới 180 thôi ok try your best guys try your best try your best Trang you're in second place. Trang đang được hạng nhì nè. Trang được hạng nhì với 540 rồi nhưng mà vẫn cách uh, một nửa so với Tiến đúng không? Hơn một nửa lận. best, guys. Wow, Maxon just stole 1000. Cho nên bây giờ hai bạn rất là cũng sát sát rồi đó, sát sát nhau rồi đó. Maxon second place, Đức Tiến still first place. Đức Tiến bị bị cướp cho nên là còn 1006 nè, Maxon còn 1003 nè, Maxon có 1003 nè, Trang đang có 590 nè, bây giờ Trang mà show được bạn nào là là lên luôn đó. Two more minutes guys, two more minutes. minutes and 30 seconds. Wow, Hải Đăng vừa lên được top 2 nè. Hải Đăng cũng còn cách Đức Tiến à 300 điểm nè. À. Try your best guys. We only have one more minute guys. Một phút cuối cùng, một phút cuối cùng. Wow, Ngân Bang, you're in the first place now with 2000. Ngân Bang is in the first place. Okay, guys, 57 more seconds. seconds Ngân băng đang là nhất nè Nhưng mà Đức Tiến cũng đang đằng sau nha Đức Tiến đang ngay đằng sau nha 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 That's the end of the game Is it easy? Congratulations. Trời ơi bạn ngân băng là hơn Đức Tiến là bao nhiêu có mấy chục thôi. Wow, good job everybody. Well done. Good job guys. Is it easy? Is it easy to play this game? Trò này các bạn chơi thấy dễ không? Ngân băng, Ngân băng hôm nay đặt tên là gì ta? Okay, hello Ngân băng. Hello, you are in the first place today. Hello. Good job. Can you uh, tell your friends how to play the game? Ngọc Ngân Ban hướng dẫn các bạn chơi thử coi là con chơi ra sao mà con được hiện nhất nè. How did you play? Con chơi con chơi xong rồi là con nó đúng. Ừ. Nếu mà sai thì nó sẽ hiện ra quả. Xong rồi con xong rồi mình tìm cái bài nếu mà được điểm thì nó sẽ cộng vào cho mình. Xong rồi là con cứ đoán mật khẩu, con đoán bừa mà nó cũng cứ đúng cơ cô ạ. À ok, yeah you guess right. Mình đoán mình may mắn mình đoán bừa đúng là mình được đúng không? Ok, good job. Ngân Bằng well done. Good job như vậy mục tiêu là các bạn cũng phải trả lời đúng nhiều đó ok well done congratulations first prize well done first place lâu rồi mới thấy các bạn mới lên first place đó đúng không well done đức tiến you're right behind her you're right behind her uh -huh. đức tiến là tuy là trả lời đúng nhiều hơn nhưng mà đức tiến chắc là bị cướp đúng không đức tiến là có 72% correct 72% đúng có nghĩa là đức tiến trả lời đúng nhiều nè nhưng mà chắc là đức tiến bị um, bị các bạn cướp đó cho nên là bị uh, hạng của mình ờ, nên là mình và hạng second place đó đức tiến cũng cách bạn có một có mấy chục mà đó một bạn là 4,100 một bạn là 4,072 à, ờ, ngân nè phải không ngân you're well done you're in second uh, third place 3,070 uh, 760 Diệp Phúc Nguyên right behind yes ở đây các bạn làm rất là tốt nè đó Hải Đăng cũng rất là tốt nè Hải Đăng hồi nãy ở phía dưới mà lên tút ở trên nè đó bây giờ Hải Đăng có được ba nghìn good job guys well done everybody good job Thục Quyên Thục Quyên cô cũng thấy mới vào top nè Thục Quyên nè Maxson Phương nè good job everyone good job guys mm, so that is a game about Halloween wait guys you guys think uh, write in the chat box for me are the questions easy I think they are pretty easy right nó cũng dễ đúng không nhưng mà hình như ở đây cái, cái thời gian người ta cho cũng hơi ít bạn nào mà muốn suy nghĩ lâu quá thì nó hơi ít 12 seconds to answer not easy not easy no uh, I thought you guys know about Halloween a lot cô cường các bạn coi um, coi coi uh, coi Halloween nhiều các bạn biết ví dụ cái này what do we do to pumpkins cô hint cho các bạn vài cái yeah wow legendaries mean very very hard to get that legendary look at, right? It's hard. Yeah, you cannot stop. Tại sao mình không cướp được ta? Tại vì con không trả lời đúng hả? Not easy, hard. Okay, hard. Bây giờ mình kiếm mà mình hard thì mình coi qua thử nha. Ok. Uh, chắc là mình sẽ không chơi cái Phuket. Mình có thể chơi một cái quizzes khác về cái ờ, Halloween. Nè, bây giờ cô cô chỉ cho các bạn nè. Mấy cái câu này thực ra cũng con con chọn ờ, mật khẩu của bạn khác sai à phải chọn à đúng rồi mình phải mình phải chọn ờ, đúng mới mới cướp được ok yeah ok đây mình phải chọn đúng mình phải ờ, đáng đại đúng được cái password thì mới mới mới được đúng không mm, ok bây giờ cô chỉ cho các bạn một vài câu cho các bạn chơi lại nha hình như 45 câu nhưng mà hình như các bạn cũng đâu có làm hết đến 45 câu đúng không bây giờ cô sẽ cho các bạn coi cô cho các bạn five answers bây giờ mình chơi lại nha okay you guys like this game right we're gonna play again mình chơi lại nha nhưng mà bây giờ bây giờ mình à, mình mình, mình cô sẽ chỉ các bạn à, đáp án của một vài câu này bây giờ cô hướng dẫn các bạn này câu nào dễ <laughs> cô chỉ okay ví dụ câu đầu tiên thật ra dễ lắm mọi người what do we do to pumpkins you guys know pumpkins right trái bí ngô thì các bạn biết là trong Halloween là các bạn hay làm gì với trái bí ngô mình carve carve có nghĩa là con làm gì ở đây này con thấy là nothing là không làm gì hết là thấy sai rồi đấy lại Halloween là biến ngô quan trọng con thấy tại sao Halloween nó có được cái mặt này why do we have a face why there is a face on the Halloween on a pumpkin because we carve con nạo con nạo hết những cái nhân bên trong ra rồi con cắt làm sao ra có tỉa mình cắt mình nạo đó mình nạo cái trái bí ngô ra được cái hình này đó các bạn biết là trái bí ngô người ta dùng để làm lantern đó thì người ta sẽ nạo hết cái cái nhân cái hộp ở bên trong xong rồi người ta sẽ bỏ lantern bỏ bỏ candles bỏ nến vào trong rồi nó sẽ có cái mặt cười đúng không đó thì con nhìn thấy nó phát sáng ra được đó thì đấy là mình carve mình cạo mình cạo ở bên trong mình nạo đó mình có cái chữ carve có nghĩa là con nạo còn mấy cái này là con thấy nó sai rồi nè mình khắc mình khắc cái hình uh, mặt cái mặt giống như cái mặt như vậy nè đó thì người ta lúc nào cũng khắc bí ngô như vậy hết ở bên nước ngoài thì người ta rất là thích chơi lễ Halloween đúng không thì mọi người hay sẽ để bí ngô trước cửa nhà như vậy đó con sẽ cắt mấy trái như vậy con để trước cửa nhà vậy đó carve cắt ok feed them to the dog là con con thấy feed hồi nãy cô vừa mới nói xong feed là gì cho ăn đúng không cho cái mấy con mấy cái trái bí ngô này cho chó ăn là thấy không liên quan tới Halloween rồi hay là burn đốt thì cũng không phải đó mình thấy mấy cái này không phải là truyền thống của Halloween ok còn cái này quá dễ spirits hay là ghost đều được tính điểm nè spirit là linh hồn thì ở đây con chọn ma cũng được ma là ghost nè spirit là linh hồn cái nào người ta cũng cho con đúng hết true or false Dracula is a vampire Dracula you guys have ever watched a movie about Dracula người ta hay nói Dracula ở tiếng gì? Có vampire là gì mọi người you guys know vampire right in the chat box you guys know vampire it's true vampire là gì mọi người biết không mình có ghost là ma nè cái vampire đúng rồi hãy đăng well done Harry hãy đăng dạ ngân good job mang cà rồng đúng rồi dạ yeah. nếu mà bạn nào coi Hotel Pennsylvania là mình biết vampire đúng không à number four what is the answer number four tell me the answer for number four cái này mà bạn nào mà biết Halloween là không cần nhìn đáp án đúng rồi Giang có job yes yes well done đúng rồi Ngân good job trick or treat tiếng Việt người ta hay nói là cho kẹo hay bị ghẹo đó trick là bị ghẹo á cho kẹo hay bị ghẹo. Trick or treat. What about number five? Let's see the answer. Yeah, treat. Okay. Number five. What are the colors of Halloween? Màu của Halloween là gì mọi người? Black. Yeah, black. I think there are two colors. Còn theo cô là có hai màu đó. Đúng rồi, dạ đúng rồi, phải là orange and black đúng không? Đúng rồi, easy right. Cái này có hai màu luôn nè, orange and black. Okay cái này con mèo con mèo con mèo màu đen mèo muôn á tiếng việt mình hay nói mèo muôn á thì mèo muôn nó cũng là một cái biểu tượng của Halloween black cat okay uh, why do we dress in oh, sorry guys. why do we dress in costumes to scare away spirits bởi vì người ta nói là ở trong ngày Halloween thì um, những cái linh hồn cái cửa âm với dương mở ra các linh hồn ở dưới ờ, ở, ở, ở, ở thế giới âm á, nó sẽ lên trên đây thì tụi con phải mặc đồ giống như là costume giống như là ý là nói là tụi con phải cải trang giống như vậy đó để người ta không để mình đe dọa tụi nó để mình dọa tụi nó chạy đi những cái spirits đó à, thì đó là lý do tại sao mình phải ờ, mình phải à, mình phải bận uh, hóa trang à, thì đấy là cái đấy là cái lý do vì sao đó I know we're gonna play one more time mình sẽ chơi một lần nữa ok cô đang uh, giải thích cho các bạn một vài câu để giúp các bạn làm được câu này cũng dễ nè câu này quá dễ luôn what day is Halloween on guys what day tell me what day what day à, thường white thì cũng không có nhắc tới chủ yếu là màu black và orange à ờ, 31st ok đúng rồi ngày đúng là 31 á mình không tính ngày 30 đâu thấy okay. thực ra nó không phải 30 đâu thường là các con thấy là um, Christmas người ta hay hay hay nói đó, Christmas là 24 hoặc 25 đúng không? Có nghĩa là tối 24 với lại sáng 25 sẽ là tính là Christmas. Còn Halloween thì thật ra nó đúng có một ngày à. October 31st mới là Halloween nha mọi người. Chứ nó không phải là October 30 đâu. Ok, 30. No. Ok, play again. Hồi nãy giờ là cô cho các bạn xem đáp án được mấy câu rồi đó. Bây giờ mình chơi lại nha. One more time guys. Rồi, I would turn off the chat box. Turn off the chat. Wait bây giờ cô tắt chat nha rồi bây giờ các bạn chú ý là nãy mà bạn nào mà lỡ chậm chân không chơi được thì các bạn ráng vô liền cho cô nè ráng vô liền cho cô là skeleton skeleton uh, dương minh châu biết sai rồi đó đúng rồi con biết sai đó uh, we play again crypto hack ok đây mình có còn một chế độ cuối cùng mà là cái tower này cái tower này hình như khó hiểu lắm luôn á cô có bấm thử thì cô thấy nó cũng khó hiểu quá với cái này mình chơi cho ta crazy kingdom nhưng mà mình chơi cái này trước đi cái này chỉ được làm homework thôi chứ không có được chơi bây giờ cho nên mình cứ chơi lại nha mình chơi lại chế độ này nha bởi vì các bạn cũng được nghe ờ, băng đại thích rồi đó nên mình chơi lại cái này nha ok bây giờ bây giờ lớp mình vẫn còn 9 phút cô cho các bạn chơi 7 phút luôn để mà mình ờ, có thời gian mình ờ, mình mình làm được nhiều cái hơn nha allow student ok host now guys pay attention I will send the link in the chat box right now. Wait, does not let them pass. Okay, guys, focus, focus. Let me send the link. Okay, the link is here. In the chat box, please join in the room. 60 players already. 60 player. Okay, only 60 players can play. What's wrong, guys? Why no? Okay, one. One player only? Why only one player? Two. Okay. Three. This time, you guys, kind of a little bit slow. Seven players. What's wrong, everybody? Sao hôm nay cô hay, à, lần này các bạn vào hơi chậm đúng không? Hay là mạng bên cô lắc? Hay là mạng bên cô lắc, cô không thấy các bạn vô. Again, the link, guys. The link is in the chat box. Okay. Cô gửi link quá. Only 10 players? Hôm nay các bạn vào hơi chậm. À không phải hôm nay, bây giờ thôi. This time. A little bit slow guys. 15 players, 16. Okay. Wait for your friends, okay guys. Bạn nào vào room được rồi thì các bạn đợi ờ, bạn mình nhé. Wait for your friends. 60 players, then I will start the game. You raise your hand, and Yui, what's wrong? Why you raise your hand? Cô ơi, cô chưa gửi link mà. Cô gửi rồi mà, cô gửi trong chat box á. Đấy, con thấy mấy bạn vô quá trời nè. Đấy, cô gửi link rồi mà. What's à, bên con oh, có. I got it guys. Sorry guys. Oh my gosh, my fault, my fault. Lỗi của cô mọi người ơi. Cô bấm everyone ở chế độ waiting room. Oh my gosh, I'm so sorry guys, so sorry. Oh my gosh xin lỗi các bạn nhiều <laughs> cô bấm chế độ waiting room hàng chia sao coi đây là mấy bạn nào mà tự vô là tại tụi con search cái web hả tụi con search cái web tụi con bấm mã hả <laughs> sorry guys so much I forgot ở đây tại vì nó có chữ everyone nhưng mà nó có hai cái ở waiting room với ở meeting mà cô bấm lộn ở chỗ uh, waiting room trời ơi hèn chi thank you duy so much duy mỏng không giơ tay nói cô là cô không biết luôn á đó bây giờ mấy bạn nhanh rồi nè hèn chi cô thấy tại sao các bạn lâu quá vậy cô tưởng là máy cô bị chậm hay gì trời ơi sorry guys so much I'm really sorry I will try to focus thank you Duy so much thank you so much vậy mà có nhiều bạn cũng tự vào được hay quá ta các bạn tự search bucket rồi các bạn bấm cái mã vào đúng không chứ sao mà mấy bạn vô được so sorry everyone trời ơi duy mà không nói lại là cô không biết luôn trời ơi làm cô gửi cô gửi cô bấm gửi tới mấy lần mà cũng ở trong cái waiting room thôi nó không phải là trong meeting của mình <laughs> sorry guys thirty first of October yes fifty fifty five already one more time như vậy là hồi nãy là cô cũng chỉ cho các bạn câu trả lời mấy câu rồi đó nên là các bạn cố lên nha mấy câu kia mình cũng ráng trả lời nha cô gửi đúng rồi đúng không mọi người cô gửi đúng rồi đó bây giờ mình đợi thêm xíu nữa nha hôm nay chắc là lớp mình kết thúc trễ một xíu bởi vì cô cho cái game tới 7 phút lận mà bây giờ đã là 55 rồi ok bây giờ đã là 55 rồi bây giờ cô chuẩn bị bắt đầu luôn nha để mình không có bị trễ quá bây giờ cô bắt đầu chuẩn bị bắt đầu nè 20 more seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 12, oh, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'll start the game, guys. Bây giờ có bắt đầu này. Hmm. Đó, các bạn chọn một cái mật khẩu đó choose a password rồi xong rồi mình sẽ mình sẽ answer mình trả lời câu hỏi nhớ là trả lời đúng với nhanh đó đúng với nhanh xong rồi nếu mà mình trả lời đúng thì mình được ờ, đoán mật khẩu đúng không ok được guess guess thì được cướp đó thì thôi đó mọi người ok người nào có sau có nhiều crypto nhất sau 7 phút thì win good luck everyone good luck guys Mình chưa có, vẫn chưa có điểm nha Try your best rồi Okay, we have the first four. Hoàng Giang in the top one nè. Bây giờ Giang đang ở top one với 70, 70 điểm nè. Đó, Việt Phương vừa mới stole được nè, vừa mới cướp được của Vân Nhi try your best try your best ở đây là điểm vẫn còn chưa cách xa lắm đâu các bạn cũng còn sang sát lắm anh khoa first play với lại giang trần chi giang là trần hưng giang đúng không à hoàng giang lên top rồi nè à 200 danh lưu well done 300 bây giờ hạng nhất hạng nhì cách nhau 90 90 bắt đầu từ anh khoa là hạng 3 nè là đang 80 nè tụi con phải cố lên đó mai trang lên 130 rồi nè đang khoảng uh, đang khoảng cách một nửa các bạn cách một nửa so với bạn lưu hạng nhất đó bảo ngọc you just in the second the second second place bảo ngọc bằng điểm với lưu rồi đó nhưng mà vẫn đang ở hạng 2 are your best guys Bảo Ngọc in the first place with 700 and Hoàng Giang right after you. Second place, 580. Good job, guys. Well done. Try your best. Try your best. Five more minutes. Five more minutes, guys. Các bạn vẫn còn khoảng 5 phút. Wow, Khanh, Khanh. Công Khanh, are you Công Khanh? Oh no, Công Khanh is seventh place. Đây là bạn Khanh khác bạn khanh bạn khanh với lại xuân đức nè nhất nhì nè khanh với xuân đức cũng cách nhau ít thôi xuân đức lên oh, you're top one now xuân đức you're top one three thousand and five hundred xuân đức đang hạng nhất với ba nghìn năm trăm nè các bạn gán uh, ờ, gas được cái mật khẩu á để mình cướp mình cướp four minutes guys wow xuân đức What did you do? You have 11,000. Bây giờ Đức rất là cách xa mọi người nha. Đức được 11.000 lần đó. Bây giờ Đức được đến 11.000 đó. Cách xa bạn hạng nhì là bạn Giang. Bạn Giang tới à, 9.000 lần. À. Wow, Bảo Ngọc đang cố gắng tiến lên nè. Bảo Ngọc lên được một nửa của Đức rồi đó. 6.000 rồi đó. Try your best guys. Bảo Ngọc, first place now, 13,000. Phương Đức, Phương Đức is top one, 32,000. Wow, change a lot. Thay đổi liên tục luôn. Bây giờ Đức là đang hạng nhất đó. Wow, 64,000. Các bạn cố lên nha, Đức hạng nhất với 64.000 lần đó. Cách Bảo Ngọc đến 50.000 ờ, lần. Bây giờ mà bạn nào đoán được mật khẩu Không biết là không biết là bạn nào mà có đoán được mật khẩu của Đức thì có được stole hết không ta? I'm just saying 64 000 a lot, right? Try your best everybody. Bây giờ Đức đang cắt xa mọi người rất là nhiều nè, 64.000 ở ờ, Bảo Bảo Ngọc với lại uh, ờ, Max đang là hạng 2, hạng 3 với lại Giang, Hoàng Giang hạng 4 nè, là tụi con đang tầm mười, mười mấy nghìn đó. Mm. two minutes and 30 seconds, guys. Two minutes and 30 seconds. Two minutes more. Try your best, everyone. Maxson là được 40.000 rồi đó Đức vẫn đang là 64.000 và Maxson đang là hạng nhì với 40.000 đó try your best guys try your best Jackson you're in top one right now không không có 8 triệu rồi các bạn đó là theo sau cũng rất là sát nè bây giờ các bạn có thể lên rất là dễ đúng không Khanh Khanh là bây giờ đang không 0,4 nè Đức là bây giờ không 0,1 hạng 3 nè Ok guys the last minute một phút cuối cùng các bạn cố lên one last minute Khanh is in top one right now end of the game, guys. So we have a new winner. Congratulations to Han. Well done. Well done. Good job with 1.3 million. And right behind you is Maxon with 700,000. Good job, everybody. Good job. Well done, guys. Well done. Good job, guys. Mm, where's where are you, Han? What is your name in this group? what is your name in this group so that I can celebrate you can you chat in the chat box lần hai các bạn chơi các bạn thấy dễ hơn không is it easier are there still some questions À, Khánh okay I'm sorry sorry I I spell your name wrongly yeah easier right mm, khó still difficult hả huh? bởi vì cô mới giải thích cho các bạn nghe có um, có bao nhiêu câu có có khoảng tám chín câu chứ bao nhiêu có những câu còn lại cũng còn nhiều câu khó lắm đúng không à, ngày hôm sau là cuối cùng third place so very easy you never say so very easy one or two so easy or very easy you don't say so very easy Yeah, good job Minh. You're in the sixth place. Well done. Đâu cô coi cái report nha. Yeah, second place. Good job, Maxon. You're always good at playing games đấy bây giờ các bạn trả lời đúng nhiều hơn rồi nè hồi nãy các bạn trả lời đúng số lượng đúng không bằng bây giờ được nhiều hơn rồi đó good job guys ví dụ như Đức cũng trả lời đúng được phân nửa nè 52 correct Good job. Well done, Mai Trang cũng vậy đó. Good job, guys. Bảo Ngọc in the one two three four five fifth, grade, uh, à, fifth place. Good job. Ngọc Minh cũng đứng thứ sáu nè. Đúng rồi. từ Vi, Hà Sa nè. Well done, everyone. Good job, guys. Well done for today. Why you guys text me a lot? ok so it's kind of late nha mình đáng bừa mà người ta có kêu đó con chỉ đáng bừa đáng bừa cái cái cái mật khẩu thôi ok đúng rồi ghi đại <laughs> à, ghi đại mà đúng hoài có nghĩa là con very lucky đó you're very lucky V good job ok guys today we stop here hôm sau thì à, à, mỗi ngày cô sẽ cho các bạn chơi một cái quiz về Halloween nha we're gonna play a, à, another quiz about Halloween bạn nào muốn à, chơi cho nó biết nhiều cái các bạn thử về tìm hiểu về Halloween cho cô đi ok mình về tìm hiểu về Halloween cho cô đi rồi hôm sau mình chơi cái quiz khác đó để coi là mình làm đúng được nhiều không đó ok chắc là cô sẽ gửi cho các bạn một cái một cái nếu ờ, một cái homework thì cô sẽ gửi các bạn một cái quiz về animals cái cuối cùng cái bài bài cuối cùng để mình chốt lại về bài animals của mình you can you can wish me a happy Halloween on Saturday okay because today is only Monday still one more week Thank you guys so much for joining the class today. Say goodbye to your friends, okay? I can say happy Halloween the next day. Bye bye everyone. See you guys on the next Bye bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. See you again Adonai. Bye teacher. See you on Wednesday. Bye teacher. Con không ở trong hội phụ huynh tiểu học 3 thì lấy đâu ra hả cô? con ở trong dạ, hồi tiểu học mấy một hai ba bốn đều được mà một hai ba bốn giống dạ, nhau hồi phụ huynh tiểu học không có số luôn ạ à. à, không có số thì nó cũng là một cái nó cũng là một group đó miễn là cái hội đấy là con đúng à không có số hả không có số thì cô cũng không biết cô thấy là chỉ có cô group là one two three four dạ. nếu vậy thì cô uh, con đợi cô my teacher con đợi cô, cô gửi trên uh, chat cho con được không ạ à, bây giờ tại vì cô phải vào cái zalo mà mấy cô không có vào zalo bây giờ đợi cô xíu wait me ok thì con đợi cô xíu nha bây giờ cô vào cái zalo vâng wait me cô ơi yes what is your question bạn nào không có câu hỏi thì cô. tụi con có thể off tụi con có thể out yes what's wrong Goodbye teacher, nhưng mà cô ơi, con chơi suốt nãy giờ mà chưa tăng được nào luôn á cô. <laughs> Yeah, you have to be lucky nữa, con phải lucky con đoán được mật khẩu nữa với lại mình phải đoán đúng mình phải làm đúng bởi vậy cho nên là bạn nào mà chưa biết về Halloween ừ. nhiều thì tụi con về về coi mấy cái thông tin Halloween đó rất là dễ Mười. yes à. cái lúc đầu con chơi đó ừ. là được hạng đầu xong đến lúc hai cướp tưởng mình lại tiếp thì ai ngờ lại bị cướp đúng rồi bị cướp dễ lắm bây giờ bạn mà lỡ đoán trúng của con một cái là bạn cướp liền à mà cô cô thế yes. thì cô có cách nào để con biết được cái kia để con sử dụng rocket cái Halloween mà cô nói cô gửi được không ạ? Là sao? Again, I don't understand. Ý của con là gì? Book Dạ bởi vì là con nói là con không ở trong nhóm tiểu hồng một hay bây giờ... là ba thế nên là con chả thấy à, rồi. Bây giờ cô gửi nè, bây giờ cô đang tìm cái link cho con nè, cô có cái link rồi nè, cô chuẩn bị gửi để cô khóa chat lại cho con thấy. Đây, wait me cô gửi chat vào lại nè bạn nào chưa có trong cái group tiểu học đúng là cô gửi bài á, là cô toàn gửi vô mấy cái group đấy đó tại vì cô mình chỉ có cái group đấy để mình giao tiếp với nhau đó thì các bạn uh, coi ở trong cái đấy có gì mai cô gửi ừ. đây con ờ. thấy chưa cô cho con vào nhóm nha nè nhóm nè hà dạ châu vâng. hồi nãy châu thôi cũng nói cái nhóm tiểu học đúng không nhóm mà zalo đúng không con chưa vào đúng không thì tụi con vào cái nhóm zalo của cô gửi đó nhưng mà mình phải đợi nha mình dạ. đợi mình đợi uh, các thầy các cô uh, accept mình nếu mà từ đây đến ngày mai mà cô thấy các thầy cô chưa có accept đó, thì mai cô accept cho trước khi cô gửi bài tập về nhà cô sẽ accept được con vô nếu mà thầy cô không có accept thì cô accept thế đó bạn vừa nào nãy em nhá vừa nãy em chọn vừa mà độ chính xác của em cũng là 56 phần trăm luôn cảm ơn cô dạ. yeah, cô so nhận được link rồi ạ good job guys vậy là hai lần Dũng đều 56 phần trăm ạ try your best không answer correct lần đầu tiên thì chỉ có tới 18 phần trăm À, như vậy là sao là 56. Well done. Như vậy là con tăng nhiều đó. Good job. Good job guys. Okay, so we stop here, okay? Guys go to sleep. Bạn nào mà chưa vào group thì các bạn nhấn một cái link cho cô. Yeah, dạ, bye bye guys.